Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến buổi nhận định thị trường tuần đầu tiên của tháng 11 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua là một tuần giao dịch rất là thành công của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta giao dịch thành công từ uh, vàng, chứng khoán, uh, dầu và forex. Uh, tuần qua thì đối với cậu vàng là một uh, chiến lược rất là bán sell tốt rất là hợp lý của chúng ta. Chúng ta bán sell top 92, đúng không ạ? và cầu vàng xuống thẳng một mạch đến 1860 Đấy, một cầu 30 đô các bạn chốt khúc nào cũng được không vấn đề gì cả nói chung là cầu vàng tuần qua đã thành công tuy nhiên uh, các mã chứng khoán chỉ số chứng khoán tuần qua thành công hơn như quý vị biết đấy tuần qua tôi trong video tuần trước tôi có khuyến nghị quý vị là khi nào mà chỉ số chứng khoán Dow Jones đóng cửa phá 28.000 thì chúng ta sell đấy và thực ra trong tuần Dow Jones giảm rất là mạnh từ 28.000 đã có những thời điểm về đến 26.000 2.000 giá trong vòng một một tuần một trong mà thị trường chỉ có một chiều đi xuống đấy các bạn nhìn thấy trong 5 phiên thì bốn phiên giảm rất là ăn rất là nuột nạt <clears throat> chỉ số Nasdaq thì cũng tương tự chỉ số Dow Jones đấy chúng ta bán khi giá phá qua là 11.500 và giá đã về đến 11.000 10.900 trước khi đang phục hồi nhẹ tự chung lại thì tuần qua là một tuần giao dịch thành công giá dầu của chúng ta cũng rất là thành công Đấy, tuần trước nữa chúng ta bán ở vùng 41 và sau đó hiện nay thì giá dầu đã giảm hơn 2% về sâu nhất là 33 năm rồi hiện nay giá đang 34 đấy các bạn biết từ 41 đến 34 20% 20% trong vòng hơn một tuần xu thế chung thì rõ ràng uh, xu thế tuần trước nó nói lên tất cả tuần này thì có một chút lưu ý các bạn mà quản trị tài khoản vốn không tốt hoặc các bạn mà tâm lý yếu thì nên nghỉ giao dịch tuần này tại sao tôi lại bảo các bạn như vậy thì các bạn nên nhớ nhé tuần này là tuần diễn ra bầu cử Mỹ đấy mùng 3 tháng 11 là ngày cuối cùng bỏ phiếu sau kết quả sẽ được kiểm phiếu thông thường như cuộc bầu cử năm trước thì kết quả của bầu cử Mỹ sẽ được kiểm phiếu và công bố vào đâu đó uh, quanh 12 giờ trưa ngày mùng mùng 4 tháng 11 tức là sau đó tầm 12 tiếng những nơi bỏ phiếu cuối cùng kết thúc nhưng mà nói chung là cuộc bỏ phiếu lần này hiện nay đang rất là nhiều tranh cãi thì rất khó lường bên cạnh đó tuần này lại là một tuần diễn ra rất nhiều sự kiện thứ nhất là bỏ phiếu Mỹ ờ, bầu cử tổng thống Mỹ này thứ hai là vào giữa tuần chúng ta có cuộc họp FOMC này đấy của FOMC và thứ ba là năm farm này thông tin về tỷ lệ thất nghiệp do vậy tuần này là một tuần thông tin nhiều nhưng sẽ khá nhiễu nhiễu là do thông tin của bầu cử các bạn lưu ý nhá thông tin thì rất nhiều nhiều thông tin mạnh và lại khá nhiễu do vậy ờ, rất có thể thị trường sẽ biến động có những cái cú áp phe nó rất là bất ngờ nên các bạn à, giao dịch tuần này các bạn hết sức cẩn thận cho tôi <clears throat> về tâm điểm thì có lẽ tâm điểm nhất nó sẽ là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đấy hiện nay trên các phương tiện truyền thông thì chúng ta biết rồi đúng không ờ, nói rất là nhiều về cuộc bầu cử uh, uh, cuộc bầu cử của tổng thống của Mỹ thôi và chưa chưa chưa chưa có hồi kết nói chung là chưa có hồi kết đấy cuộc bầu cử tổng thống này chưa có hồi kết và rất có thể nó sẽ còn không tôi không loại trừ khả năng sẽ có sự tranh cãi khi kết quả bầu kiểm phiếu nếu nó gây cấn chúng ta cũng không biết được đây chúng ta đều dự đoán nhưng hay chưa xảy ra <laughs> các bạn lưu ý nhé do vậy tuần này chúng ta điểm lại một chút cuộc bầu cử lần trước để chúng ta biết cái biến động của thị trường đây chúng ta có thể nhìn trao đảo của thị trường thị trường ờ, bầu cử tuần trước khi Donald Trump lên trúng cử thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc một phát từ 17.000 18.400 lao về 17.500 tức là giảm vào tầm 5% sau đó lại tăng lộn ngược trở lại và kết phiên là tăng sau đó là từ lúc đó là đi lên cho đến tận đến tận uh, đỉnh 29.000 đấy <coughs> nên rất nhiều người kỳ vọng làn sóng xanh sẽ xảy ra khi kết quả cuộc bầu cử à, nếu Joe Biden trúng cử nhưng theo tôi thì có lẽ không thị trường có lẽ đang phản ứng ờ, thái quá theo cá nhân tôi nếu Donald Trump trúng cử thị trường sẽ tiếp tục xu hướng cũ tức là xu hướng hiện tại nếu khi xuống thì nó sẽ chỉ xuống và lên chỉ xuống còn nếu Joe Biden trúng cử rất có thể nó sẽ nhiễu loạn một vài phiên sau đó vẫn là đi xuống thôi còn lý do tại sao thì uh, ờ, lan nữa tôi sẽ phân tích chi tiết hơn cho các bạn <coughs> vàng uh, cái phiên uh, bầu cử cũng vậy đây chúng ta trở lại với ờ, phiên bầu cử sau sau ngày bầu cử một chút rồi chúng ta sẽ phân tích chi tiết hơn hai nghìn mười sáu đúng không ạ tháng 11 đây đây vàng của chúng ta đây cũng là một phiên tăng dựng ngược khi Donald Trump là trúng cử thì vàng tăng dựng ngược này đấy 1280 tăng lên 50 đô 55 đô sau đó nhanh chóng quay xuống trở về đúng điểm xuất phát và từ đó là đi xuống thế nên tôi mới nói với các bạn là sau đêm bầu cử mọi thứ có thể rất hỗn loạn và rất có thể kịch bản năm nay cũng không khác là mấy do vậy các bạn đặc biệt lưu ý cho tôi ngày thứ tư nhá bạn nào yếu bóng vía thì tốt nhất là né ra những lúc mà uh, sóng to gió lớn không phải là lúc để các bạn vào cá kiếm đâu đấy là lúc tay to tất toán trạng thái đấy tất toán trạng thái những người chơi cùng đấy nên các bạn hết sức lưu ý sẽ có những biến động hai chiều rất bất thường nên các bạn hết sức cẩn thận quan điểm của tôi là các bạn cẩn thận còn nếu ngày thường thì chúng ta tránh sóng to gió lớn ra chúng ta cứ đúng kỹ thuật mà đánh thôi nhưng tại ngày sóng to gió lớn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra nên tôi khuyến nghị với các bạn nhé mọi phân tích trong tuần này <coughs> tôi chỉ khuyến nghị quý giao dịch đến hết ngày thứ ba thôi còn từ ngày thứ tư trở đi thì các bạn hết sức cẩn thận bởi vì lúc đó có thể kỹ thuật sẽ bị bẻ gáy bởi một phiên biến động mạnh bất thường đấy còn nếu mà bạn giao dịch xuôi chiều rồi cốt nhất là bạn kéo điểm dừng lỗ về hòa vốn nếu chẳng may nó có chạy bất thường thì chúng ta vẫn bảo toàn được tài khoản nhé đó là về thông tin thì thông tin tuần này thì chúng ta biết về thông tin cơ bản thì rất nhiều tin rồi đấy giữa tuần thì uh, vào ngày thứ đêm ngày thứ ba dạng sáng ngày thứ tư và trong ngày thứ tư thì là kết quả kiểm phiếu bầu của tổng thống Mỹ đêm ngày ờ, thứ tư dạng sáng ngày thứ năm thì là biên bản cuộc họp FOMC đó, FOMC nhiều khả năng mọi chính sách sẽ không thay đổi đó. và vào ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ có là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp năm farm đó. thì đây là những thông tin rất mạnh quan trọng trong tuần đó là về yếu tố cơ bản thì các bạn hết sức lưu ý nha tuần tới sẽ là một tuần rất là khó lường nên chúng ta hết sức cẩn thận bên cạnh đó thì một yếu tố không kém phần long trọng đó chính là tình hình dịch bệnh chúng ta biết rồi hiện nay dịch bệnh tiếp tục leo thang đang leo thang với một tốc độ chóng mặt luôn hiện nay Mỹ đã có ngày là chạm kỷ lục 100.000 người nhiễm bệnh một ngày rồi chúng ta biết là kỷ lục ờ, đợt thiết lập hồi tháng 6 của tháng 4 ờ, tháng 5 của Mỹ lúc đó cũng vừa rơi ở khoảng 68 000 người, giờ lên trăm nghìn rồi. Lên rất là nhanh. Anh, chúng ta biết Anh và các nước châu Âu thì lại tái phong tỏa cả nước. Đấy. <clears throat> Đây cũng là một điều nó các bạn hết sức lưu tâm nhé. Bởi vì xét về bản chất, khi nào dịch Covid chưa khống chế thì đừng nói gì chuyện là làm ăn phát triển kinh tế cả. Đấy, đại khái là dịch Covid hiện nay đang ngày càng diễn biến phức tạp vaccine thì vẫn ờ, mù tịt chưa biết ngày nào sẽ có và nếu có thì không biết nó hiệu quả hay không và lúc nào nó đủ cung cấp cho cả cộng đồng nhưng tóm lại là phía trước mặt ờ, nền kinh tế nó sẽ khá là mù mịt trong vòng 3 6 tháng tới do vậy ờ, mọi cái trạng thái hiện tại của thị trường là chưa phản ánh và rất có thể trạng thái bi quan sẽ sớm quay trở lại và sự sụp đổ sẽ xảy ra bạn lưu ý nhé là anh cũng bước vào ờ, thời kỳ u ám mùa đông u ám rồi bắt đầu tái phong tỏa rồi đức pháp cũng phong tỏa rồi Đấy, tây ban nha ý nói chung là các nước châu âu bắt đầu tái áp dụng lệnh ờ, phong tỏa à, dịch covid thì đây chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ luôn ví dụ như cuối tuần trước vào ngày 24 tháng 10 thì chúng ta có hơn 400.000 ca đây là tôi chụp ảnh lúc 10 giờ 40 tức là tầm gần 500.000 ca và có đâu đó tầm 6 6.000 ca tử vong thì sau đó dịch bệnh leo thang liên tục uh, trong những ngày qua ví dụ là vào ngày 28 tháng 10 thì chúng ta có 7.400 ca tử vong 500.000 ca nhiễm bệnh đấy vào ngày 30 ờ, 10 chúng ta có 574.000 ca nhiễm bệnh 7.100 ca tử vong tức là cái số ca nhiễm bệnh tăng rất nhanh tuần trước đó tôi dự kiến với quý vị là đâu đó vào tầm 500.000 ca uh, nhiễm bệnh một ngày nhưng bây giờ chúng ta lại đang thấy cái số ca nhiễm bệnh đại đến ngấp nghé 600.000 ca một ngày rồi tức tốc độ tăng rất là nhanh 15 20% một tuần số ca tử vong cũng đang tăng theo với tốc độ chóng mặt nhé chúng ta đang trên dưới 6.000 ca tử vong bây giờ lên trên dưới 7.000 ca rồi tức là tốc độ tăng rất nhanh 15 20% chỉ trong vòng một tuần. Nếu với tốc độ này thì có lẽ chúng ta sẽ trả uh, cuối tháng 11 có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy là một triệu ca nhiễm bệnh một ngày và số ca tử vong chúng ta sẽ sớm thấy 10.000 ca một ngày thôi. Tức là tình hình dịch bệnh hiện nay nó sẽ leo thang rất là mạnh. Và khi tình hình dịch bệnh leo thang như này thì bắt buộc các chính phủ sẽ lại phải tái tái đóng cửa một phần nền ờ, kinh tế tức là sẽ đóng cửa các dịch vụ ví dụ như quán bar này nhà hàng khách sạn này khu vui chơi giải trí những cái, cái nơi tụ tập đông người và chắc chắn điều này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn rất lớn đến sự phục hồi của nền kinh tế các bạn nhớ là như vậy cái việc chính phủ bơm tiền phát tiền cho dân nó chỉ là điều kiện cần thôi nó không phải điều kiện đủ quan trọng là bao giờ nền kinh tế hoạt động được trở lại và liệu sau khi dịch bệnh được khống chế các doanh nghiệp có còn tiền để hoạt động trở lại như cũ hay không nó là một bài toán khác do vậy nhé quan điểm cá nhân tôi bức tranh kinh tế phía trước mặt sẽ cực kỳ u ám và lúc nào vấn đề chỉ là lúc nào khi nào thị trường tài chính sẽ phản ánh cái bức tranh kinh tế hiện tại thế thôi <clears throat> do vậy về thông tin dịch bệnh thì nó nó không phải là một sớm một chiều các bạn nhé ở đây tôi đang nói về về về tương cái nhìn dài một chút thì dịch bệnh nó không hề đơn giản và và nó sẽ cực kỳ phức tạp trong thời gian tới đấy như vậy dịch bệnh thì sẽ kéo theo cái gì à, việc các nước châu âu phong tỏa nền kinh tế thì sẽ dẫn đến là đồng tiền châu âu sẽ yếu đồng tiền châu âu yếu thì đồng nghĩa với việc đồng đô la sẽ tăng giá đấy đồng đô la tăng giá thì chúng ta biết vàng thì lại gắn với đô la do vậy đây cũng sẽ là một sức ép đẩy vàng giảm giá đấy các bạn lưu ý nhé mọi thứ nó sẽ rất là rắc rối còn tất nhiên thị trường tài chính toàn cầu tuần này thì biến số nó còn chờ cuộc bầu cử nữa nên tôi sẽ không không thể dự đoán trước được là bầu cử đi theo hướng nào <clears throat> đó là về thông tin còn xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật chúng ta sẽ chú ý đến phân tích kỹ thuật thôi <clears throat> phân tích kỹ thuật cậu vàng của chúng ta tuần này <clears throat> chúng ta có thể nhìn thấy cậu vàng vẫn hoàn toàn nằm trong cái trend line giảm giá thôi như cách đây một tháng tôi có nói rồi đấy là cậu vàng trên chat H4 là hầu hết thời gian giá cậu vàng có xu hướng là đi dưới MA 200 nó thể hiện rõ cái xu hướng xuống giá trung hạn bây giờ chúng ta sẽ căn cứ những cái chen từ nhỏ đến lớn của vàng để chúng ta giao dịch thôi trước hết thì vàng sẽ gặp một cái chen nhỏ tức là nó sẽ test lại khu vực là 1898 1902 test MA 200 và cái chen này đây sẽ là khu vực để quý vị mở lệnh bán quý vị sẽ dừng lỗ lệnh bán khi giá vượt qua là 1911 nhé còn mục tiêu của chúng ta đúng rồi vẫn là 1860 và xa hơn là 1850 Đó. chúng ta có thể dừng lỗ 10 đô còn chốt lời thì tầm 450 ờ, đô một kẹo rất là phù hợp thôi Đấy, tôi tôi khuyến nghị quý vị là giao dịch trong hai phiên đầu tuần. Còn sau đó thì chúng ta lựa theo tình hình phiên bầu cử để chúng ta giao dịch. Bạn nào mà ít kinh nghiệm tốt nhất nên ngử nghỉ cái phiên ngày thứ tư và phiên ngày thứ năm thì nó sẽ tốt hơn. <clears throat> Xuống chung cậu vàng thì có lẽ xu chung là đi xuống thôi Đấy. nếu nhìn trên chart ngày chúng ta sẽ thấy rõ điều đó chúng ta có thể thấy là cậu vàng hiện nay là đang đi trong tiếp tục đi trong cái kênh giá này Đấy. đang đi rất ổn định trong kênh giá và nếu không có gì thay đổi thì hướng đến tiếp theo cậu vàng sẽ là vùng giá dưới 1008 nhé trong cái cạnh dưới kênh giá này đâu đó nó sẽ rơi vào tầm 1780 1008 gì đó MA 200 sẽ kéo lên test MA 200 là phù hợp à, MA 200 sẽ kéo lên như này cậu vàng sẽ test MA 200 cậu vàng đi xuống đây thế này đó xu chung thì vẫn đang là đi xuống do vậy khuyến nghị tôi khuyến nghị quý vị là hạn chế không nên bắt đáy <coughs> quan điểm tôi thì trung hạn vàng xuống còn dài hạn vàng lên tôi chờ đợi một đợt vàng xuống nghìn sáu nghìn bảy nói chung là dưới nghìn bảy đấy là những khu vực để các bạn canh mua dài hạn còn hiện nay thì xu thế xuống của cậu vàng đang gió còn tất nhiên với biến số uh, bầu cử tuần này thì chuyện gì có thể xảy ra nhưng mà có lẽ xu hướng dài nó sẽ không thay đổi các bạn lưu ý nhé nếu trường hợp lý tưởng nhất trường hợp mà điên rồ nhất thì cậu vàng có thể test được cạnh trên của chen này thôi đâu đó nó rơi 920 sau đó vẫn đi xuống kịch bản không có gì thay đổi vàng xu hướng chung là đi xuống thôi đúng không chứng khoán Mỹ thì sao đây chúng ta sẽ xét chỉ số DXY trước DXY thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái xu hướng đi lên của DXY rồi đó chát ngày sau nhịp điều chỉnh DXY cũng đang mạnh dần lên đi lên khá rõ có lẽ DXY sẽ hướng quay trở lại cái vùng giá 96 97 cái khu vực test M200 trên chát tuần DXY cũng như vậy thôi M200 vẫn ờ, đi ngang và sẽ có xu hướng hút giá quay trở về Đấy, MACD chart tuần thì đang báo lên khá là đẹp chart tháng thì chúng ta nhìn thấy là hai tháng liên tiếp đặc biệt là tháng 10 vừa rồi cái xu hướng đẩy chân dưới nó thể hiện cái lực mua khá là mạnh <coughs> của DXY nên rất có thể là DXY sẽ tiếp tục tăng giá mạnh trong tháng này DXY tăng giá thì nó gây áp lực lên giá vàng điều chỉnh là bình thường còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại với ờ, cậu vàng à chứng khoán chỉ số chứng khoán của Mỹ đây chúng ta phân tích chỉ số Dow Jones thực luôn không cần phân tích uh, future future nhiều khi dâu ria nó nhiễu nếu nhìn trên chart ngày thì chúng ta thấy Dow Jones đang đứng ở đường viền cổ và cũng ở một mốc cũng rất là quan trọng 26.200 và 200 tuy nhiên nếu sử dụng đến chart tuần thì chúng ta thấy Dow Jones hoàn toàn mô hình hai đỉnh nhỏ đã bị vượt qua đường viền cổ của nó là giá đóng cửa chính là 27.100 đã đi qua đã đóng cửa dưới do vậy xu hướng chung của Dow Jones sẽ là đi xuống trước mắt là Dow Jones sẽ hướng đến test m 200 Đấy, cũng là lớp gap ở cái khu vực uh, 2 uh, 4.500 còn nếu chúng ta nhìn dài thì đây là mô hình hai đỉnh nhỏ này của Dow Jones này còn nếu nhìn dài hơn nữa thì chúng ta thấy đây là một mô hình hai đỉnh lớn này nếu là mô hình hai đỉnh lớn này thì cái trò chơi nó còn đi rất xa và rất dài đấy 18.000 thậm chí sâu hơn rất là nhiều trong tương lai và kết hợp với những phân tích cơ bản đặc biệt là tình hình dịch bệnh leo thang u ám của nền kinh tế thì chúng ta có thể biết điều đó hoàn toàn có thể xảy ra đây chúng ta có thể nhìn thấy GDP của toàn bộ các nước đây Mỹ thì đến thời điểm này hết ba quý tuy có một quý 3 tăng rất đột biến 33% nhưng tổng lại cả năm vẫn là đang 9 tháng vẫn đang âm 2,9%. Còn có mỗi Trung Quốc là dương thôi, chúng ta nhìn thấy Trung Quốc dương 4,9. Còn lại một loạt các nước này châu Âu này chúng ta nhìn mấy chục phần trăm này, Ấn Độ này, Anh này hai mấy phần trăm này. Hầu hết chúng ta nhìn thấy là chỉ có một màu đỏ và một màu âm thôi. Thỉnh thoảng mới lại điểm vào một chút là nền dương, còn lại là âm hết. Do vậy chúng ta phải hiểu là cái bức tranh kinh tế thế giới trước mặt nó cực kỳ là cực kỳ là ảm đạm và nó sẽ rất là xấu chứ nó không hề đơn giản thứ hai là <clears throat> hiện nay đợt vừa rồi thị trường chứng khoán leo lên nhà đầu tư hy vọng là sau dịch bệnh kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ trở lại hình chữ V nhưng thực ra chúng ta chỉ thấy thị trường chứng khoán phục hồi hình chữ V thôi còn kinh tế thì đang ngày càng đi hôn mê sâu đó đặc biệt là với việc tái phong tỏa nền kinh tế lần hai à, của các nước thì chúng ta biết là cái việc phục hồi kinh tế hình chữ V là không tưởng còn bây giờ vấn đề là kinh tế sẽ hôn mê sâu đến đâu và nay mai có khả năng gượng dậy được hay không đấy lại là một bài toán khác do vậy chắc chắn thị trường chứng khoán sẽ sớm muộn sẽ phải phản ánh cái nền kinh tế hiện thực và cái sự sụp đổ nó sẽ xảy ra thôi sớm hay muộn trước hay sau do vậy tôi khuyến nghị quý vị là tuyệt đối không nên canh mua thời điểm này quý vị cứ canh trên bán xuống cho tôi thế thôi <coughs> bất kể nhé quý vị nên nhớ nhé chưa kể một cuộc bầu cử gây tranh cãi còn lâu đã gói có gói kích thích kinh tế ờ, giai đoạn 2 mà nếu có có lẽ nó cũng đợi tổng thống mới lên tháng 2 năm sau và chúng ta biết một khi đã đao chen rồi thì những cái kích thích nó chỉ gây ra phục hồi kỹ thuật thôi đó chúng ta hết sức lưu ý hiện nay nhà đầu tư cũng đang có xu hướng tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ nhóm cổ phiếu đang được định giá nó quá là cao quá là đó là về chỉ số chứng khoán thì các chỉ số chứng khoán thì nó giống hệt nhau thôi Dow Jones hay Nasdaq hay S&P 500 nó giống hệt nhau nhé đấy Nasdaq chúng ta cũng nhìn thấy mô hình hai đỉnh rồi có cái Nasdaq thì lại vẫn còn khỏe hơn Dow Jones là chưa phá đường viền cổ đường viền cổ Nasdaq nếu theo chart tuần đóng cửa thì là ở 10.900 còn nếu theo ờ, giá chọc dâu là 10.650 Nasdaq 100 các bạn nhé S&P 500 thì cũng tương tự thôi nó cũng không khá hơn Dow Jones và Nasdaq là mấy đâu mô hình hai đỉnh của nó đã hình thành hiện nay nó cũng đang mấp mé cái chân dưới của mô hình hai đỉnh thôi 3.200 khi giá đóng cửa dưới 3.200 nó mới chính thức đi vào giai đoạn gọi là hôn mê sâu tụt nhanh đó còn khi nào giá chưa đóng cửa dưới đây thì nó vẫn có thể cầm cự được nhưng nói chung kỹ thuật thì chỉ báo xuống rồi các bạn nhé kỹ thuật chỉ báo hoàn toàn xuống giá rồi do vậy không có cơ hội nào cho việc lật ngược thế cờ nữa đâu chát tuần của cả Nasdaq S&P 500 Dow Jones báo xuống hết rồi kỹ thuật cũng báo xuống thông tin cơ bản cũng báo xuống như vậy thì tất cả cùng đồng thuận thì dù nếu nó có sự phục hồi chỉ là bu chát thôi còn lại là đi xuống thôi nhé giá dầu thì cũng không khá hơn là mấy đâu có lẽ dầu cái giai đoạn hình thành parabol vòng cung bắt đầu thôi Đấy. cá nhân tôi thì vẫn đánh giá dầu sẽ sớm trở về vùng giá 2x rồi sau đó dầu sẽ tìm được điểm cân bằng quanh vùng giá 20 25 này do vậy tôi khuyến nghị quý vị tuyệt đối không mua lên còn bạn nào thích mua thì cứ mua thôi rất nhiều bạn khi giá dầu đứng ở bốn mấy cứ phân tích mãi 50 tất nhiên là đấy là quan điểm của các bạn tôi không nói gì cả nhưng có nhiều bạn là cứ chạy theo khi tôi phân tích giá dầu là vùng đỉnh cẩn thận nó chưa xuống các bạn nói chung là có nhiều bạn vào bình luận những câu nó không được hay lắm tôi thật nhá bạn nào mà giao dịch trên thị trường chưa đủ 10 năm các bạn không đủ tư cách để bình luận những nhận định của tôi không đủ tư cách luôn các bạn nhớ điều đó nhá còn trong phân tích ai cũng có lúc đúng lúc sai nhưng tôi khẳng định những phân tích của tôi cái tỷ lệ đúng rất là cao tỷ lệ sai rất là ít đấy còn thị trường nó thiên biến vạn hóa ai cũng có thể đúng ai cũng có thể sai các bạn đúng một hai lần không phải các bạn tài các bạn sai một hai lần cũng không phải là các bạn kém các bạn hãy nhớ điều đó nhưng mà nên nên nên cẩn trọng với lời nói của mình <clears throat> xuông chung vì thực ra tôi phân tích là tôi đưa ra chia sẻ quan điểm của tôi với các bạn các bạn theo hay không là quyền các bạn tin hay không là quyền các bạn còn nếu các bạn bình luận cũng vậy nên uh, biết ý một chút các bạn không thích các bạn vào xem video của tôi làm gì? Tôi không ở đi xem video người khác. Tôi cũng chả có thời gian đi bình luận người khác. Họ nhận định thế nào. Tốt hay xấu là việc của họ. Đấy. Các bạn đã kém các bạn mới phải đi xem. Đi xem đã đi hóng lại còn uh, này nọ. Rất là không lịch sự. Kém văn hóa. các bạn lưu ý nhá dầu thì tôi khuyến nghị các bạn là chúng ta chỉ canh trên bán xuống thôi đấy còn tùy các bạn thôi quan điểm tôi thì dầu đã đau chen rồi bây giờ nếu dầu có phục hồi thì cũng là đi xuống vì các bạn biết là phong toàn nền kinh tế phong toàn nền kinh tế thì đương nhiên nhu cầu sử dụng dầu nó lại kém đi rồi đấy chưa kể các bạn biết trong tháng 10 thì rất nhiều nước đã bắt đầu tăng sản lượng rồi đấy nói chung là giá dầu nó cần tạo một mô hình đáy kép nên quan điểm tôi Đấy, nếu mà bạn nào nhớ cái ngày dầu ở 10 15 đô tôi vẫn bảo bán nhà mà mua đi. Đấy. Ngắn hạn nó bị xuống đúng nhưng sau đó nó chạy lên tận 40. Đúng sai nó mang tính thời điểm các bạn phải hiểu là như thế. Nhưng rõ ràng thời điểm 10 15 đô các bạn bán nhà mua là chính xác, có gì đâu. Đó. Cũng như thời điểm dầu ở trên vùng 41 43 tôi chỉ khuyến nghị quý vị là nên bán bởi vì dầu sẽ xuống. Đấy, đến thời điểm này nó xuống còn thời điểm đấy bạn bán xong nó lên 43 ai mà biết được tôi có phải thánh đâu nếu mà tôi biết thì tôi đã thông báo với các bạn rồi tôi phân tích nhận định làm gì đúng không ạ chúng ta không thể biết được chúng ta chỉ biết cái xác suất nào lớn hơn thôi cái khả năng nào chúng ta thắng thua lớn hơn thôi chứ còn biết biết làm sao được thị trường tài chính cả thế giới đánh biến động rất là khó lường rất là nhiều tin tức 10 người đầu tư 9 người thua các bạn đó biết biết làm sao được ngắn không thể biết được tôi khẳng định các bạn nếu mà đoán ngắn à không khác gì dự báo thời tiết hôm nay nắng hay mưa dài bạn có thể biết đúng nhìn 6 tháng một năm có thể chính xác nhìn ngày mai tôi nói thật hên xui <coughs> đo dầu nhé tôi khuyến nghị chúng ta là canh canh bán xuống thôi Đó, nếu dầu trong tuần này mà phục hồi lên khu vực tầm 36 năm 37 các bạn nên canh bán xuống Đó. chúng ta men theo cái chen của dầu mà bán thôi dầu hiện nay đang trong chen xuống rồi chúng ta cứ men phục hồi lên là chúng ta bán thế thôi còn xu hướng chung của dầu thì còn còn xuống giảm tôi không khuyến nghị quý vị bắt đáy thời điểm này ừ, có lẽ là chúng ta cứ canh phục hồi lên mà bán thôi, chứ bắt đáy làm gì đối với euro thì euro ờ, việc ờ, các nước châu âu phong tỏa nền kinh tế euro sẽ yếu Đấy. euro sẽ yếu quan điểm tôi thì tôi vẫn không không không không không thích bán xuống euro lắm nếu các bạn bán thì các tuần này các bạn hoàn toàn canh euro phục hồi trở lại khu vực này 1.1750 nhá 1.1760 các bạn bán các bạn dừng lỗ cho tôi tầm 60 pip còn chốt lời tầm 200 pip còn nếu mà trung hạn thì tôi nghĩ là euro sẽ test lại cái MA200 ở đâu đó 1.13 200 1.13 300 khu vực này sẽ là khu vực test lại rồi đi lên của euro thôi tôi nghĩ là euro sẽ sẽ sẽ phục hồi do vậy nếu mà về yếu tố nhìn trung hạn thì tôi thiên về hướng là chờ euro giảm xuống để mua lên còn ngắn hạn thì rõ ràng ờ, sẽ không mua lên chỉ có trên bán xuống thì bán thôi các bạn lưu ý nhé đồng euro sẽ yếu đồng euro yếu vàng yếu đô la lên đối với USD trên CSF thì rõ ràng là đô la lên thì USD trên CHF sẽ đi lên bạn nhé uh, ờ, USD trên CHF nó cũng hình thành cái đáy rất là tốt ở cái khu vực 0.9 này rồi bây giờ nó sẽ đi lên thôi do vậy USD trên CHF thì các bạn canh chỉnh là mua lên thôi nhé đây các bạn uh, chờ nó test lại trên này các bạn mua thôi đó USD trên CHF thì phá chen đi lên rồi do vậy nếu giá test lại chen các bạn đi lên điểm test chen nó tùy theo điểm chạm có thể không 0. 0980 hoặc là 0.9100 đấy các bạn mua ở khu vực này các bạn dừng lỗ cho tôi ở ờ, ngắn thì 560 pip thế thôi <coughs> AUSD thì tất nhiên là xuống nhá USD tăng thì AU giảm đây là đương nhiên rồi chúng ta cứ canh trên mà bán xuống thôi đấy các bạn cứ men theo cái chen này mà các bạn bán nhá nếu cứ phục hồi lên là các bạn bán thôi điểm phục hồi hiện nay đang là 0.714 liều ra phục hồi test chen tùy theo điểm chạm trong tuần nó sẽ rơi vào đâu đó 0.07 ờ, à, 1 30 120 đấy tùy theo điểm chạm chạm càng sớm thì điểm càng cao chạm càng sai điểm càng ngắn nói chung là đâu đó nó rơi ở 0.0 0.7120 7130 các bạn bán nhé bạn dừng lỗ khi giá qua đỉnh này thôi 0.7180 còn chốt lời thì đương nhiên rồi chúng ta cứ hai ba trăm pip mà chúng ta chốt thôi AU trên USD chỉ một chiều bán xuống thôi nhé không mua lên AUS trên USD hiện nay đang đi trong cái kênh giá này thì chúng ta hết sức lưu ý Đó. thì chúng ta cứ xuôi kênh giá thôi cứ đọc cạnh trên chúng ta bán chạm trên chúng ta bán chạm dưới chúng ta chốt lời không mua lên đối với AJ cũng vậy AJ thì nó đang thể hiện xu hướng khá yếu rồi nó yếu hơn AU rất là nhiều chúng ta canh trên bán xuống thôi nhưng có lẽ điểm bán AJ tôi nhìn thấy nó không đẹp có lẽ AJ chúng ta không nên tham chiến EZ thì cũng tương tự EU thôi chúng ta canh bán thôi đây tuần này chúng ta sẽ bán nếu nó test lại cái điểm chen line trước đó nó đã phá vỡ đây trong tuần tới tức nếu nó có điểm phục hồi trở lại lên 123.4 123.5 chúng ta bán dừng lỗ 60 pip còn chốt lời thì cứ 2300 pip thôi Uzi có lẽ chúng ta không giao dịch bởi vì nó biến động rất là thấp GU <coughs> GU theo tôi tôi cũng không nhìn thấy xu hướng rõ ràng có lẽ tuần này chúng ta tạm không giao dịch GU GU thì xu hướng chung là đi xuống nhưng mà xu hướng xuống lại đang thể hiện hơi yếu Đấy, các bạn hết sức lưu ý nhé đó. chúng ta nhìn mây hoàn toàn là mây giảm trong đồ thị ngày nhưng mà mây tăng trong đồ thị tuần nên nó đang các xu thế nó cãi nhau GJ cũng vậy thôi đối với vàng thì chúng ta nhìn rất rõ trung hạn đồ thị tuần chát tuần chát tháng vẫn là chát lên chát tuần vẫn là chát lên rất là mạnh đó chỉ có ngắn hạn thì nó đang thể hiện cái xu hướng xuống mây xuống đang dày và dốc dần xuống thì xu hướng xuống nó đang thể hiện là càng xuống càng mạnh nhưng mà chắc tuần thì vẫn hoàn toàn trong chen lên chen lên rất là mạnh mẽ luôn do vậy ừ, trung hạn thì vàng xuống thôi chứ dài hạn vàng vẫn lên quan điểm tôi vẫn là dài hạn vàng lên thôi <coughs> đó là toàn bộ uh, cái phân tích nhận định xu hướng thị trường uh, tuần đầu tiên tháng 11 một tuần rất là biến động quý vị lưu ý nhé tuần này là rất là nhiều thông tin họ ờ, FOMC họp này thông tin năm farm này tỷ lệ thất nghiệp này và quan trọng nhất là cuộc bầu cử Mỹ này cũng quan trọng không kém chính là uh, leo thang của dịch bệnh Covid uh, làn sóng đóng cửa lần hai của các chính phủ châu Âu Mỹ thì chưa có nhưng châu Âu có rồi đấy là những cái tình hình nói chung là đang vào cái khúc cua rất là phức tạp các bạn giao dịch thời điểm này thì hết sức cẩn trọng chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công